Vâng, chào bạn gái nha à, Em là Dũng, năm nay 31 ờ, tuổi, quê Thái Bình Đang làm uh, trưởng phòng kinh doanh của công ty cung ứng răng sứ Diamond Cung cung ứng gì? Dạ, răng sứ Dạ, em ở Gò Vấp ạ Gò Vấp, ở với ai? Dạ, em ở với hai đứa em Rồi, bạn nữ, em giới thiệu về mình Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng chị Cát Tường và anh Quyền Ninh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Em là Hải Âu, em trong mình hai dòng máu Hải Dương và Hà Giang Hiện nay em đang sống tại quận 7 ạ Em vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 4 năm ạ Em làm công việc gì? À em làm kế toán bán hàng Em bán trang trí nội thất ạ à, Điểm mạnh điểm yếu của mình? Em à, là một người à, vui vui vẻ, à, dễ hòa đồng với mọi người Vui đâu, nãy giờ không thấy cười gì trơn mà vui gì thấy mặt là căng chết Bạn đứa lên như này run quá à Vui lên, vui lên Dạ, dễ... À, run quá Run quá, từ từ, bình tĩnh rồi, làm à, lại. À, em dễ thích nghi nghi với mọi hoàn cảnh ừ, và có sở thích này hay tám chuyện à. Ủa ưu điểm là hay tám chuyện là ưu điểm à hả? hả? Cái đó ưu điểm à hả? Cứ cho xem nào một ưu điểm ạ. Rồi đất. Rồi vậy nhược điểm là cái gì? À, em hay nóng tính, em cảm tính và em hay cá tính. À, khi em nóng tính thì đôi khi em không có kiềm chế được bản thân. Em tức giận nên là em xả ngay à xả là sao đánh đấm người ta hay là chửi rủa người ta hay là không ạ à. em à, có thể là tranh luận qua tranh luận lại rồi xong thôi à không sao mức độ đó còn chấp nhận được bạn nam bạn cảm nhận như thế nào với lời giới thiệu của bạn nữ dạ em thấy bạn này khả năng là người nóng tính nghe giọng nói <laughs> bạn nữ là người hải dương đúng không ạ đúng rồi hải dương thì rất là có nhiều ấn tượng và có nhiều kỷ niệm với mình kỷ niệm gì dạ đừng có nói quen một cô hải dương nhá dạ chắc vậy ạ vậy luôn á hả dạ mới tình yêu ờ, hỏi, hỏi thăm nhau vài câu phải có nhiều khi đụng hàng em ở hải dương ở đâu em em ở thanh miện anh ơi anh thì ở thái bình ở ngay uh, huyện quỳnh phụ ấy sang thanh miện chắc cũng gần thôi đi qua cái ờ, đòn ninh giang ha dạ vậy thì anh em mình cũng cách nhau chỉ khoảng độ hai mấy ba mươi cây thôi ừ, cũng gần mà dạ gần mà từng yêu ai ở sài gòn chứ em à, cũng có một mối tình rồi anh ạ Vậy là em chia tay bao lâu rồi ạ? Cũng được 2 năm rồi anh ơi ừ, Anh cũng vậy Anh vào trong Sài Gòn cũng một mối tình và chia tay 2 năm rồi. À? Sao hai người giống nhau vậy trời Vậy thì em đã có ý định lập gia đình chưa? em cũng có ý định rồi anh ạ sự nghiệp anh cũng ờ, bây giờ cũng gọi là tạm thời ổn định nói chung là chỉ chưa có nhà cửa ở trong này thôi còn mọi thứ thì cũng bắt đầu vào đi vào ổn định thì anh cũng muốn ờ, lập gia đình rồi và nếu như tìm được một người hợp ý mà yêu thương nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân anh có khó tính không anh thì dễ tính lắm anh sống thì thoải mái anh đi cũng nhiều cho nên là anh cũng hiểu được rất là nhiều vùng biển tính của anh thì rất là hòa đồng vui vẻ Đấy. hồi ờ, còn đi học thì anh cũng tham gia mọi hoạt động phong trào của trường anh là mẫu người tiết kiệm hay là tiêu pha tính của anh hơi thoáng tính cho nên là cái chi tiêu của anh hàng ngày thường thường là nó hơi ờ, gọi là thoải mái sông xanh ấy sông xanh á và thôi hát tặng bạn gái một bài để cho nó sơm tụ đi rồi em thì lại hơi kém về cái khoản hát kệ nó hát đại đi đọc thơ gì đó em hát là cả khăn vòng cười luôn kệ nó cười vui mà dạ vậy thôi em cũng ờ, hát ờ, vài câu thôi đời anh cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn đời tôi cô đơn nên yêu ai vẫn chưa thành đời tôi cô đơn nên tôi đành đến đây tôi mong rằng chương trình hôm nay làm tôi hết cô đơn chào chị các trường xin chào cô đơn hả dạ cô đơn hoài yêu ai cũng cô đơn đó hả vâng thì thế mới đến chương trình nè em mốt yêu đừng hát nữa là hết cô đơn à dạ đó em đến chương trình này là hy vọng em không phải hát nữa nhưng mà hát vậy là vui rồi người ta dạ. cười quá trời nó ủng hộ anh thì mà. em nói rồi mà đúng rồi thôi bây giờ nè mình đã chuẩn bị gì để tới hôn nhân chưa nói chung là đám cưới như mọi người thôi cũng không để cho bạn gái phải xấu hổ với em nói thật là sau này em lấy vợ thì ờ, khả năng chắc chắn là em sẽ để vợ quản lý kinh tế đấy là điều chắc chắn đúng rồi chứ mình xài hoang dạ, phí quá làm vâng sao mà có dư được đúng rồi nhưng mà nãy em nói cái công việc cụ thể chị chưa rõ dạ công việc của em là làm bên kinh doanh cung ứng về răng sứ có nghĩa răng giả chị làm răng giả các nhà khoa thì bên em sẽ sản xuất ra à, mình ờ, mình ờ, không thích bạn gái ở cái điểm nào đi em thì thích con mẫu con gái truyền thống nhiều hơn em thì không thích bạn gái là ăn chơi đua đòi thôi với lại uh, tóc tai lòe loẹt quá sơn móng chân móng tay ví dụ như là bên xanh bên đỏ màu nọ màu kia bản bản thân mình có cái tật xấu nào hay khuyết điểm nào không tính em thì hơi lười giặt quần áo tí phải mang uh, máy giặt giặt bù lại được được cái ưu điểm là là em là biết nấu ăn chăm chỉ bên nhà nấu mai mốt nấu ăn cho vợ là được đúng, đúng không? rồi em rất thích nấu ăn mình Trời chốt lại là tiền bạc có thể là vợ giữ được dạ. nấu ăn cho vợ được đúng, đúng rồi, không đúng rồi có cái gì khó nói ở đây không tại sao như gì vậy mà là ế thực ra cái mối tình đầu của em là người hải dương ấy gia đình bạn ấy thì ờ, không đồng ý khi đấy thì cái công việc của em chưa ổn định em cũng còn ham chơi và bạn ấy cũng ờ, đi lấy chồng thì ờ, đấy là để lại cho em cũng rất là sâu sắc cho nên là Giờ mấy năm chưa? sau em cũng quên rồi không em thật sự em là quên rồi chắc bây giờ nha. chắc chắn luôn và nếu như thật sự em quen bạn gái bây giờ thì em sẽ là yêu thương bạn gái bây giờ và chăm sóc bạn bây giờ mà, vâng, chứ không xác. phải là sống vì quá khứ đúng chính dạ. xác đồng ý được yeah. trưởng phòng kinh doanh nói ngay chứ hay nha <laughs> nói hay quá trời luôn á ví dụ như có người bạn thôi. gái ờ, không còn cái răng nào hết có tài trợ trồng hết răng không dạ chắc chắn em làm hết luôn ạ có bạn gái nó anh ơi anh bọn tôi rồi trồng mấy cái răng ơi Được không miễn phí hoàn toàn và tôi coi thử rồi khám răng hả ôi chào em trời ơi dễ thương quá còn nhiêu cái răng à, báo cho anh linh biết kìa còn có hai cái nhớ chuẩn bị răng nha bạn không thích gì ở người đàn ông em không thích những người đàn ông nói xạo nói xạo anh ạ tào lao nữa em không thích những người đàn ông gia trưởng và vung tay quá chán chết rồi cái này có không nhưng mà được cái anh nói là nếu mà lấy vợ thì anh giao tiền cho vợ giữ là được rồi anh ơi giờ... vậy mỗi tháng anh sẽ đưa cho vợ anh bao nhiêu tiền vậy đưa vợ cho hết lương có chắc không đó chắc chắn luôn anh sống bây giờ là vì gia đình ờ, anh ơi anh tuổi con gì anh anh ất xỉu tuổi con trâu em có coi tuổi nữa hả hợp không hợp hợp chị ơi em muốn hình mẫu ờ, người đàn ông của em như thế nào chỉ cần cao hơn em ạ Ừ, ngoại hình thì nhìn cũng phải ok, tính tình thì thoải mái vui vẻ hòa đồng với mọi người chắc được hôm nay em có đi với người thân nào không đi với em ai để đi với chị gái và chị rồi. dâu rồi chị nói cảm nghĩ của chị như thế nào về câu em thấy này? anh bên này là được cũng hợp với lại em gái của em à, tính cách rồi như là người này thì thấy là hợp rồi đó dạ. còn ăn thua là tí nữa màn kéo lên hai người có nhìn nhau có ấy không thì đó là việc của hai người thôi chị nói là kéo lên được không được thì kéo xuống thôi <laughs> trai em đi với ai À, em đi với lại sếp của em là cũng người cũng như là người anh hai của em ở trong ờ, này ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường dạ. và bạn Hải Âu. Tôi thấy là Dũng là một người cũng rất là rõ ràng, tính tình thì thoải mái, à, hoàn thành tốt những công việc. Chỉ có mỗi cái mà Ờ, mỗi khi đi à, để à, tiếp khách thì tôi không hài lòng cái bởi vì là sếp thì uống rượu kém rồi, lính <laughs> cũng uống còn kém hơn sếp <laughs> thế sếp thì được có ba chai thì lính thì là được khoảng độ hai chai là bao là say trước rồi lúc nào <laughs> thực ra thì dũng nói thế nhưng cũng không phải là người hoang phí cũng dạ. không phải là là là cái người mà chơi bời mà thực ra thì làm về cái vấn đề kinh doanh thì Dũng cũng xác định rõ hơn là về cái vấn đề chỗ nào cần phải chi tiêu và chỗ nào cần không chúc cho hai bạn uh, có một sự khởi đầu tốt đẹp cảm ơn sếp là ổn cảm ơn sếp ha dạ cảm ơn bây giờ kéo màn lên đi cho hai bạn gặp kéo màn hai phút thôi nha nhìn thật kỹ hỏi những còn gì cần gì thắc hỏi mắc nên hỏi luôn nha em hai phút ngắn ngủi lắm nha quyết định nha bắt đầu đây rồi em cảm ơn ờ, anh rất vui hôm nay ờ, được gặp em em hay về quê không Em có anh ơi à, Anh thì Tết anh về Hy vọng là Tết năm nay anh em mình cùng về ha ừ. Anh ơi nếu mà khi anh nhậu xong anh có nói nhiều không? Bao nhiêu cuộc nhậu chưa bao giờ anh biết say là gì bởi vì là anh không uống được và anh luôn biết cách từ chối Nếu bạn gái nóng tính thì bạn trai làm gì? Em thì được cái em sống rất tình cảm và hòa nhã Em thì luôn luôn biết cách làm dịu những người khác nếu người khác nóng tính Ví dụ giờ bạn đang nóng tính thì em sẽ làm gì? Nói chung là anh sẽ không bao giờ cãi tay đôi lại với em mà không bao giờ nóng lại với em Có chắc không đó? Chắc chắn Em thích một chút gì đó lãng mạn cái đấy thì có thể tạo ra được cho em thì anh thích cứ cuối tuần hai đứa đi chợ nấu ăn là nhận xét về bạn trai cảm xúc của mình em thấy anh ấy không có cái gì đó hay hay rồi hết thời gian rồi để tay nước bấm đi anh Đấy. suy nghĩ nhá suy nghĩ thật kỹ quyết định rất nhiều cặp đôi đã kết hôn với nhau thông qua cái bấm nút đó sẵn sàng một hai ba hết thời gian chúc mừng hai bạn như vậy là chúng ta đã có duyên với nhau nào hãy nắm tay thật chặt cảm nhận thế nào hả em gái mình đi vẫn còn run anh ạ à. <laughs>